à, Tại sao khóc như vậy Thấy chúng tôi rời khỏi người đau lòng <laughs> Đó cũng là một trong những nguyên do Mọi người đều xuất gia đều bỏ đi Ngày mai tôi dựa vào cái gì để sinh sống đây Nghĩ tới điều này ừ, tôi đau lòng cũng đúng mà. Các người ngay đây Đem hết đồ vật trên người để lại cho nó Sau khi xuất gia những thứ này đều không có nghĩa lý gì với chúng ta nữa Ngươi hãy lấy hết đi buồn bà lì Có như vậy Nhất định sinh hoạt của ngươi sẽ không có vấn đề gì hết Rồi tại sao ngươi lại khóc Lần này ha Hắn biến thành người giàu có rồi cho nên <laughs> Không phải vậy đâu Lấy đi những thứ này Cũng giống như là tôi đã nhặt lên những dục vọng và cố chấp mà các người đã bỏ lại những phiền não và đau khổ của tôi Ngược lại là càng tăng thêm Thật như vậy sao nam đề Thật ra ngươi muốn làm cái gì đây Giang xin các người dù phải làm một dịch cũng được Xin hãy cho tôi đi chung đi Sau này tôi sẽ tìm cơ hội xin với Thế Tôn Nhận tôi làm đệ tử Có được hay không vậy Tôi giang xin các người đó Ngươi muốn làm đệ tử của Thế Tôn mà Giữa dòng ngươi sao Một kiền la thập trưởng lão Ngươi nói vậy cái gì Không chịu nhìn rõ thân phận của mình là gì những người đi theo đều là anh tài Gia thế tốt lành của tộc Thích Ca đó Mục đích là để khuất trương danh tiếng của tôn sư Nếu như chen vào một tên nô lệ Người nghĩ thử coi Chỉ vì một con chuột nhỏ phá hỏng cả nồi cơm Quán đường Chúng ta xuất phát Người hãy đem hết tứ trang này mau trở về nhà đi Quả nhiên là không xong rồi Một người có thân phận giống như tôi Không lẽ vĩnh viễn không thể cứu giảng sao Không được Không thể bỏ trôi xong như vậy được Tôi vẫn còn chiêu cuối cùng Tại sao tôi không đi cầu xin trực tiếp với Thế Tôn chứ Ngươi là... Con là thời cắt tóc Upali Con là người của ca tỳ la dạy thành Thế Tôn à, con muốn thỉnh giáo một vấn đề Một kẻ đề tiện giống như con Thật ra không thể trở thành đệ tử của ngài hay sao vậy Thế Tôn Người muốn xuất gia sao Dạ phải Con muốn theo ngài để học hỏi phương pháp Có thể rời khỏi đau khổ và phiền não Có thể nói cho con biết hay không vậy <laughs> Nhưng mà thân phận của con chỉ là thủ Đà Lan Nô lệ nè Nếu như không thể trở thành đệ tử Thì tạp dịch làm người hầu cũng được mà Thế Tôn Thế Tôn ơi Ubali à Dạ Nước có thể làm bớt khác Như vậy có người uống nước vào sẽ bớt khác Vậy có người nào khác uống vào lại không bớt khác hay không chứ ừ, Đây là Lúc mà ngọn lửa soi sáng trong bóng đêm Có diệt một bên thì sáng một bên thì sậm tối hay không ừ, Không có Thuyết pháp bà ta nói Cũng giống như nước và ngọn lửa Đó là không có lấy được một thân phận Để tuyển chọn đối tượng đâu ừ, Nói như vậy Ovali Bắt đầu từ bây giờ Con đã trở thành đệ tử của ta Hả? <laughs> Tạ ơn ngài Ta đưa cho con cái áo cà sa đã được quy định Vĩnh viễn đừng quên tấm lòng nhiệt thành này nha Hãy học hỏi cho thật tốt Khích lệ bản thân Ủa? <laughs> Thái tử à, tôi đã chiếu theo ước định đem nhiều thanh niên trẻ tới Ngài có coi nè <laughs> Lần này thanh danh của ngài nhất định sẽ khuếch đại không ít dạ. Ở chỗ quan vợ này thật là không có được tốt à. Tôi lập tức biểu mọi người chặt cây để xây tịnh xa một Kiền la thật à, ờ, à, ờ, à, ờ, Ngài à, gọi tôi à à, Bây giờ tôi cũng là đệ tử của ngài Ngài lại trực tiếp gọi tên Có gì không đúng Áo quần cái ông mà Với những người học Phật Pháp mà nói Đã quá xa qua Xin đổi lại những bộ quần áo đã có bên đây hả hả ở những bộ này á ờ nè ờ, người không thể cho ta bộ đồ nào tốt hơn vậy hay sao à, tôi cũng vậy à tôi cũng vậy á à. trong lúc này trong lòng thế tôn suy nghĩ những đệ tử mới nhập môn đã quá kiêu ngạo cho nên quyết định mượn upali để làm cho những công tử của tộc thích ca bỏ đi cái lòng kiêu ngạo của mình này các đệ tử, bây giờ phải tiến hành nghi thức nhập môn. Các ông hãy chiếu theo thứ tự để tới đảnh lễ với các sư huynh. Đừng nói uh, người là Obali nha ờ, Sao người ở đây vậy hả Obali trở thành đệ tử của ta sớm hơn các ông à, Nhưng mà à, Nhưng hắn là thủ Đà La đệ tiện à. Còn tôi là trưởng lão tộc Thích Ca Tại sao lại cúi đầu dưới cái thứ đồ này à? Làm gì có lẽ này chứ cúi đầu còn chưa có đủ Nhất định phải giống như khi nãy Với những người khác quỳ xuống hành lễ Không bao giờ Dù là giết tôi tôi cũng không chịu đâu Tại sao vậy Sự khác biệt của thân phận tôn quý và đê tiện đều là do những người cao ngạo các ông tạo ra thôi. Vàng vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Vàng vật do duyên mà tới, vì duyên mà diệt. Làm gì có sự sai biệt. Người không phải do sanh ra mà tôn quý, cũng không phải do sanh ra mà đê tiện, mà là do hành vi mà tôn quý. Vì hành vi mà đê tiện. Ông hãy cúi đầu hành lễ với Ba Ubali đi. Nhưng hắn là đô lệ mà đô lệ không phải là người sao Tôi à, à. Bây giờ không phải là các ông đang làm nô lệ cho kiêu ngạo và phiền não hay sao Hả à, Nói như vậy cũng có chút đạo lý à, Nhưng mà chỉ có hắn Chỉ có Obali à ừ, nếu như không có người ta không có thể bị mất mặt ở đây đâu à người đúng vậy à, người. đúng như vậy đó thiệt là đúng lỗi của Ubali đó đều là lỗi, lỗi của Ubali mà lỗi của Ubali đủ rồi thế tôn quả nhiên con không thể ở lại nơi này được con đi đây Ô Obali Obali Con không hề sai Có sai là người của tộc Thích Ca Sai ở trong cái tâm ngạo mạn của các ông Đã biết rõ là lỗi của mình Các ông vẫn không cách gì thay đổi hành vi Đây chính là cái tâm cao ngạo Và cái tâm cao ngạo này Là chính là căn nguyên đã nảy sinh ra những sự khác biệt như vậy hơn nữa cái tâm cao ngạo này Cũng đang dạy dò các ông Làm phiền não các ông Vậy vậy à, Người của tộc Thích Ca Bây giờ hãy lập tức quăng bỏ đi cái tâm cao ngạo Hành lễ với Ubali đi <laughs> Nói như vậy Nãy sinh sự phẫn nộ và đau khổ của tôi Không phải do Ubali tạo thành Mà do cái tâm cao ngạo của tôi mà tạo thành <laughs> Đây không phải là pháp do ta nói Mà là dạng dịch đều nói cách thuyết pháp tôn quý nhất ờ, thì ra là vậy Nếu như tôi có thể dứt bỏ được cái tâm cao ngạo Thì thống khổ và phiền não Sẽ lập tức tiêu trừ rồi <laughs> Thì ra là như vậy Ờ, thế tôn Thế tôn Thế tôn à, à, à, Người giúp ta tiêu trừ cái tâm kiêu ngạo Ta cảm ơn người Ta cảm ơn người Thiệt là cảm ơn người nhiều lắm Cảm ơn người <laughs> Trong lúc này, đất đai, núi rừng, sông hồ đều đã chuyển động vì cảm động. Trên trời vọng xuống những tiếng hát không ngừng. Sau này, Upali nỗ lực tu hành, đã trở thành một trong 10 đệ tử của Phật Thích Ca. Ông ta rất tuân thủ giới luật, được xưng là đệ nhất cầm giới Ngoài ra, ở trong tộc Thích Ca cũng xuất hiện những người như A Nan, Nan Đà, La hậu La là những đệ tử thật tài giỏi. Các vị có biết loại cỏ ngu ca này hay không? Cổ nhân có nói, ăn cỏ ngu ca thì ký ức của con người sẽ rất là tệ. Thật ra là tại sao vậy? Đó là bởi vì vào thuở xa xưa, ở một quốc gia xa xôi nào đó, có một vị hòa thượng có tính hay quên. Sau đó, vị hòa thượng này chết đi. Chung quanh ngôi mộ của ông ta đã mọc ra những đám cỏ không có ý nghĩa. Đó chính là cỏ ngu ca. Cho nên, nếu ăn cỏ ngu ca, con người sẽ bị quên đi ký ức. Đây chính là căn nguyên của truyền thuyết này là đến từ một vị đệ tử của Thế Tôn. Tên của ông ta là Châu Lợi Bàn Đặng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chuyện của Châu Lợi Bàn Đặng. Câu chuyện Phật điển, anh em bàn đặt, sự giáo huấn của quét dọn. Cách đây khoảng 2.500 năm, thủ đô Câu Bồ La của nước Ấn Độ, xá Vệ Thành. Nơi đó có hai anh em đang sống. Người anh là Ma Makha Bằng Đạch, rất là tốt khi còn trẻ, đã được gọi là một học giả ưu tú, đã ở nhà của mình, triệu tập đệ tử để truyền thụ học vấn. Nhưng mà, người em của ông ta là Châu Lợi Bằng Đạch, ký ức thì rất là tệ. Làm chuyện gì cũng đều bị thất bại đã trở thành trò cười của dân làng. Những sự vật ở trên đời đều là do kim, mộc, thủy, quả, thổ năm địa chất này phối hợp để mà thành Trước tiên, cái thứ nhất là kim Kim không nóng, không lạnh Lại không có hình dạng cố định Tiếp đến là mộc Vì nóng lạnh mà thay đổi Nhưng có một hình dáng cố định ừ. Ê không được không được Không được qua đó đâu Đợi một chút đi Châu Lợi bằng đạt Dạ đại ca Đại ca Ngươi đang làm gì vậy ừ. muốn cứu nó đó Nó thật là tội nghiệp Cứu ai Là côn trùng nè Nhưng mà gặp ánh mặt trời nó sẽ bị chết đó Đi mau đi Đây thực ra không thích hợp về học vấn Đi chỗ khác chơi đi Ừ, tại sao vậy? Để ở đây sẽ trở ngại tới người khác đó ừ, Để không làm trở ngại người khác đâu Chỉ cần để ở đây thì sẽ trở ngại tới người khác Để muốn học vấn để được vĩ đại giống như là sư huynh vậy đó Để đừng có dài dòng nữa Mau đi chỗ khác đi Tạm thời không được trở về Tiếp đến là cái thứ ba Nước Nước cũng không nóng, cũng không lạnh hmm. Ta cũng muốn có học vấn vậy Ta cũng muốn được vĩ đại giống như là đại ca Hả? Hả? Ngươi nói được sao? Ta không cách gì giống như đại ca hay sao à, <laughs> Nếu vậy ta tệ hơn đại ca một chút cũng được mà Được không hả <laughs> à, Đại ca Châu lại bàn đặt Trời đã tối rồi Về nhà đi Khi nãy thật là xin lỗi nha Hả? Quỳnh đã nói những lời quá đáng Những lời quá đáng hả? Là lời gì vậy? đệ đã quên rồi à Thật là uổng công sức Tổn hại tâm huyết Cha trước khi qua đời Muốn Quỳnh phải chăm sóc tốt cho đệ Xem ra Quỳnh đã đoán trúng việc sau này rồi Cha đã đoán trúng hả? Hả? <laughs> Vào lúc đó, Thế Tôn vừa tới kỳ viên tịnh xá Ở lân cận xá Vệ Thành Rất nhiều người đã đi theo để làm đệ tử Bởi vì lời khuyên của bạn bè Mà Kha Bằng Đạt cũng đi nghe thuyết pháp Sau đó quyết tâm trở thành đệ tử của Thế Tôn Đệ cũng muốn đi nữa Đệ ở lại đi Đệ cũng muốn đi mà Đệ muốn trở thành đệ tử của người gì đó Đạo của Thế Tôn rất là khó Đệ không cách gì hiểu nổi đâu Không biết, đệ cũng muốn đi thôi Tu hành rất là nghiêm khắc Theo huynh thấy, đệ không cách gì hoàn thành đâu Không hoàn thành, đệ cũng muốn đi nữa À, vậy thì tùy đệ <laughs> Vậy thì tùy đệ nha <laughs> Chiếu theo di ngôn của phụ thân Mắt ra bạn đặt cũng đã hết cách Chỉ đành đem theo đứa em tới kỳ diệt tịnh xã ý ý ý ý dạ <laughs> ờ, ờ, ờ dạ ơi ờ, ờ <laughs> Con là Ma Kha bạn à Ơ à, Đây là đệ của con Tên là Châu Lợi bạn ạ à? Mau lấy đi Mau xin để con là Ma Kha Bàn Đặc và để con trở thành đệ tử của ngài có được không? Có được không? Thế Tôn, người anh thì rất là ưu tú, nhưng mà anh ta lại có một đứa em ngu xuẩn mà cả thành đều biết rõ. Đứa em đó theo con thấy hay là từ chối đi để tránh khỏi phiền phức. Kỳ Đạt. Dạ. Chúng ta là người, tuyệt đối không thể vì diện mạo mà đánh giá con người. Dạ nhưng mà... Ờ, nhưng Giáo pháp của ta vĩnh viễn không phân biệt đối tượng Cửa đều mở rộng cho tất cả mọi người Ta chấp nhận cho các con nhập môn Con xin cảm tạ ngài Ui da đau quá huynh ơi Hãy đợi coi sau này đi y, y, y, y, dạ. dạ như vậy Anh em bằng đặc cũng đã trở thành đệ tử của Thế Tôn Mỗi ngày làm việc tu hành rất là nghiêm khắc Người anh Má Khá Bằng Đặc tu hành đã có tiến bộ rất lớn. Nhưng mà đổi lại, mức độ tu hành của người em châu Lợi bàn Đạt thì lại rất chậm chạp. Trở thành đệ tử của Thế Tôn, nhất định phải theo 250 giới điều. Nhưng mà châu Lợi bàn Đạt ngay cả đọc thuộc cũng không đọc xong. Lại bắt đầu từ đâu? Nghe rõ đây! Không được giết động vật, không được ăn cắp, không được nói láo. Người nói đi! Ê! để giúp cho nhà ngươi động vật Hả? động vật động vật ờ hả Ê, Ê, trời ơi không xong rồi không xong rồi cháu lỡ <laughs> thiệt là không giống ai hết à ông nói cái gì đuổi đệ của tôi đi à nếu để hắn ở đây chúng ta sẽ trở thành trò cười của mọi người mà thôi đúng vậy á nói rất đúng á sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới uy danh của thế tôn phải đó nói rất đúng Giang xin các người Ít ra có thể đợi tới ngày tập họp kỳ Sao có được không Đợi tới kỳ họp lần sau à Sau đó thì thế nào Tôi sẽ chứng minh thành quả tu hành của đệ của tôi Thành quả tu hành hả Không thể nào <laughs> Nếu như thật không có biện pháp Chính tôi sẽ đuổi hắn đi Sẽ đợi đến ngày hôm đó Làm ơn Ừm Không làm việc xấu Không ăn hiếp động vật Cảm thấy chưa niệm dai không Thì sẽ vĩnh viễn rời xa sự thống khổ Đây là bởi vì lực lượng của Phật Cái ngày tập hợp kỳ tới Để hãy đem câu này đọc cho mọi người nghe Là đệ hả Châu lợi bằng đặt à Nếu như đệ có thể đọc được Thì mọi người mới công nhận sự tu hành của đệ Đệ không biết là đệ có làm được hay không nữa Nếu mà không làm được Đệ sẽ không thể ở lại đây nữa Tới lúc đó Quỳnh bắt buộc phải đuổi đệ đi để đệ thử đệ thử coi sao đã chứ ừ. vậy đệ hãy đọc theo huynh đi trước tiên là không làm việc xấu ừ, trước tiên trước tiên hai chữ này dư thừa trước tiên là bị dư thừa đồ cu à... Ờ. đệ ngoan ngoãn đọc theo huynh nè ừ, không không làm việc xấu không làm việc xấu ừ, không làm việc xấu không làm việc xấu việc xấu Lại quên rồi sao Mau nghĩ ra đi Mau ừ. Không làm việc xấu Không ừ. làm việc xấu Không ăn hiếp động vật Cảm thấy chư điểm dai không Thì sẽ vĩnh viễn rồi xa mọi sự thống khổ Từ sáng tới giờ ta đã nghe nhiều lần rồi Đã vô tình đọc thuộc hết rồi Thật là vĩ đại Cái gì gọi là vĩ đại Ông ờ. là vĩ nhân ừ, ta không phải là dĩ dân đâu ừ, làm ơn đừng có chọc ghẹo ta kìa ừ. chiếu theo ước định Bây giờ ngu đề sẽ chứng tỏ thành quả tu hành của hắn Hắn sẽ học thuộc những lời của Phật như vậy ừ. Đọc đi Như vậy ờ, Ừ Ờ Như Như vậy ừ, ừ, ờ, Như vậy ờ, con ông này bay chỗ khác đi Hả? Hả? Ừ. như, như vậy... Ừ? Ờ, ờ, ờ để để đã quên mất tiêu rồi Kết quả tu hành của cậu ta thật làm người ta kinh ngạc có đúng vậy không? Hả? <laughs> đúng rồi, đúng rồi, đúng, à, đúng rồi. rồi. <laughs> Cái thằng này đúng thiệt. <laughs> Cái thằng này ngu dốt thiệt. Ơ ờ, à, đại ca à, Đại ca Huynh không thể nào tha thứ cho đệ được nữa Và cũng không thể để cái thằng ngu dốt như đệ ở lại đây Đệ muốn đi đâu thì tùy đệ Đi đi Đệ đi đi à, à, à, à, à, à. Mình thật sự khờ lắm sao Mình thật sự ngu dốt lắm hay sao vậy Nói cho tôi biết đi Hãy nói cho tôi biết đi Nói cho tôi biết đi à, à. Châu lời bằng đặt Cô đang buồn chuyện gì vậy Thế Tôn Nói cho ta biết đi con Con đã bị đại ca đuổi đi rồi Sẽ không còn ở lại đây nữa Con cũng không thể về nhà Cũng không còn chỗ nào để đi nữa Như vậy thì bây giờ Con hãy đến chỗ của ta đi ừ. Tới chỗ của ngài hả Thế nào Không lẽ con không phải đệ tử của ta sao Nhưng mà Đại ca con cũng nói Cái thứ giống như con không thể làm đệ tử của Đức Thế Tôn được đâu Châu lợi bằng đã Con cảm thấy thế nào con cảm thấy mình là đồ dốt sao ừ, Đại ca của con cũng nói như vậy đó Tất cả mọi người đều nói như vậy hết Con cảm thấy mình rất giống một thằng khờ Nếu con đã nói được như vậy Con không phải là thằng khờ rồi Hả? Hả? Phát giác ra mình là người khờ Thì đã không phải là khờ rồi Hả? Con hãy tới đây Dạ hãy bắt đầu từ năng lực mà con có được trước tiên con chỉ cần học thuộc lòng câu quét bụi trừ bẩn như vậy là được rồi vậy để con thử coi quét bụi trừ bẩn quét trừ bụi bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi uh, uh, trừ bẩn Quét bụi trừ bẩn Quét quét bụi trừ bẩn bẩn Quét quét bụi trừ bẩn ừ. Từ hôm nay trở đi Con hãy cầm cây chổi này Mà quét dọn tình xa Mỗi ngày vừa quét vừa đọc như vậy Con sẽ không quên đâu Dạ dạ con biết rồi Dạ Quét bụi trừ bẩn Quét bụi trừ bẩn Quét bụi trừ bẩn Quét bụi Nó vẫn còn ở đây à bẩn. Hình như là Thế Tôn cho phép nó ở lại đó Thật là hao tổn tâm trí quá đi Châu lợi bạn đặt người quét thật là cực nhọc quá đi Đúng rồi cực nhọc quá Thiệt là cực nhọc à Nè bên kia còn rác kìa Nè bên đây cũng còn nữa nè quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi hàng ngày châu lệ bàn đạt không ngừng quét dọn tịnh xá kỳ diên Giả lại, anh ta luôn miệng độc lẩm nhẩm câu nói mà Thế Tôn đã dạy quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn quét bụi trừ bẩn cuối cùng cây chổi của châu lợi bằng đạch không lâu đã dơ bẩn cả Rượu nhiều cọng cỏ như vậy á Mới trà sơ đã bay bụi tùm lum hết rồi à, Quét không có được nữa Dơ bẩn cũng giống như thân thể mình vậy Quét bụi trừ bẩn mà Quét bụi trừ bẩn Quét bụi trừ bẩn Thân thể của mình Thật là dơ bẩn quá Hả? Nhưng mà tâm của mình còn dơ bẩn hơn nữa Mình đã hiểu rồi Thế tôi muốn biểu mình đi quét mấy cái bẩn ở trong lòng Cái bụi ở trong lòng Mình đã hiểu rồi quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Nghe nói phía đông của kỳ viên tịnh xá có một tịnh xá để cho tỳ khưu ni cư ngụ Thế Tôn mỗi ngày phái một vị đệ tử ưu tú tới đó để truyền đạt giáo huấn cho họ. Thế Tôn mà, hôm nay ngày phái vị nào tới tỉnh sát phía đông vậy? Ta thấy phái hắn đi đi Hả? Hả? Ờ, à, Sao lại như vậy chứ? Thế Tôn, con đang nghĩ em con làm không có nổi đâu ờ, ờ không được đâu Con không làm nổi đâu Thế Tôn Sẽ bị nữ đệ tử họ cười cho chết đó Không không không không Bọn họ sẽ giận dữ cho coi Đúng vậy nói rất đúng Châu lợi bàn đạt Châu lợi bàn đạt Dạ Con sẽ làm được Con nhất định làm được Đừng giống như những người khác Chỉ có thể nói việc thiện Còn có ưu điểm của con Hãy thả lỏng tâm tình của con Cứ theo tâm mình để nghĩ để làm là được rồi Con có hiểu không? Dạ Con đi làm thử Ừ Anna Con hãy cùng đi với Châu Lợi bạn đặt Dạ Ta không biết họ đang làm cái trò gì nữa Châu Lợi, Châu Lợi à, Cuối cùng cũng đến được à, Phía sau chính là A Hi, Ông ta không phải là châu Lợi bàn đặt sao ừ, Đây chính là cái ông tiền khưu hay quên đó Trời ơi ông ta lại làm cái gì đây Bà có biết tại sao hay không vậy Ở trên tà cầm cây trỗi Có lẽ lát nữa quét dọn giùm chúng ta Hôm nay sẽ do châu lợi bàn đặt truyền đạt sự giáo huấn của Thế Tôn thiệt là thấy ghét Tại sao lại như vậy Đó là đích Thân Thế Tôn chỉ dạy, Xin thành tâm yên lặng để mà nghe Làm ơn đi Mời mọi người làm ơn Xin mời thấy ghét Thế Tôn đang nghĩ cái gì vậy à, Rõ ràng là quá coi thường chúng ta Đúng đó Nhất định là như vậy Mọi người yên tâm Lát nữa ta nhất định sẽ đi khiếu nại với Thế Tôn Con người này càng nhìn càng thấy dơ Nói đúng lắm á Thân thể của tôi rất là dơ Nhưng mà cái dơ hơn á Là trái tim của tôi Thế Tôn tặng cho tôi cây chổi này Là muốn tôi vừa quét vừa niệm Quét bụi trừ bẩn Việc này tôi làm được Mỗi ngày tôi vừa quét nhà Cũng vừa tụng niệm cho tới Một ngày luôn á Tôi nhìn thấy cây chổi này đã bị rách nát Tôi mới phát hiện ra Thật ra bụi là cái gì Bẩn là cái gì Đó chính là bụi ở trong lòng của tôi Bẩn ở trong lòng của tôi Lòng tôi tràn đầy dục vọng Tràn đầy bất mãn Cái mà Thế Tôn kêu tôi quét Chính là bụi bẩn ở trong lòng của tôi Dục vọng hãy tiêu tan Phẫn nộ hãy biến mất Bất mãn hãy cút đi Để tôi quét dọn Mỗi ngày tôi vẫn không ngừng Không ngừng quét dọn đó Nhưng mà dù quét thế nào Bụi bẩn vẫn cứ quét không sạch Vẫn cứ từng đám từng đám bay lên <sighs> Bụi và bẩn ở trong lòng của tôi Vẫn vẫn cứ bay lên Bay lên chứ mấy gì đó Vậy thì phải làm sao đây Phải bỏ rơi việc quét bụi bẩn hay sao chứ Không Không đúng Cho dù bụi bẩn quét không sạch Vẫn cứ quét Chính là bởi vì quét không sạch nên mới quét đó chứ Tôi Cái tôi làm được chỉ là như vậy thôi rất hay Những lời đó rất là đáng động Có lẽ đó chính là những lời hùng biện phá tan sự tầm thường Thuyết pháp của Châu Lợi Bàn đặt đã đánh sâu vào nội tâm của tỳ khưu ni Mọi người đều rơi nước mắt vì vui mừng Châu Lợi Bàn đặt đã giác ngộ rất tốt Như vậy là tốt rồi trên con đường rũ bỏ bụi trần Không chỉ có sức người là đủ Chính vì vậy mới cần đến trí huệ của Phật Và sự hộ trì của Phật Tạ ơn, tạ ơn Ngài Thế Tôn Tất cả cũng phải nên chú ý Ngộ đạo không nhất định phải học hỏi nhiều thứ Cho dù chỉ là một câu nói Nếu như có thể chính xác hiểu được ý của nó như vậy vẫn có thể bước lên chánh đạo Cũng giống như là châu lợi bàn đặt Không, là bởi vì đã gặp được châu lợi bàn đặt Ta mới có thể có cơ hội dùng những phương pháp khác người Mà dẫn dắt cho ông ta Tạ ơn, tạ ơn Ngài, Thế Tôn Mỗi một con người đều có một con đường mà mình phải đi Kỳ đà, có phải vậy không? Thật xin lỗi Thế Tôn Tâm thái của chúng con đã sai lầm Ờ chúng con sai con rồi đã sai rồi Đệ à Huynh đã sai rồi Xin tha thứ những gì Huynh đã làm trước kia Ơ ờ, đại ca Châu lợi Châu lợi Dạ như vậy cho lời bàn bạc đã được sự tôn trọng của những đệ tử khác. Nhưng mà, người ở trong thành vẫn cứ cười ông ta là ngu ngốc. Có một ngày, Quốc Dương triệu tập đoàn người của Thế Tôn vào trong cung điện. Ừ. Ngươi là châu lợi bạn đặt hả? Nơi đây không phải là nơi mà ngươi có thể vào được đâu ừ? <laughs> Ừ? Nè ngươi nói coi Bọn vệ binh có lý lẽ hay không vậy Không hề gì Tao không thèm để ý đâu Ngươi nói cái gì Phải nhắc bọn họ hả Hà tất phải làm như vậy hay sao <laughs> Hôm nay thật là vui Ngay thật là đúng Xin mời các vị hãy tận hưởng đi <laughs> Quốc Dương Tôi hãy còn một vị đệ tử chưa có tới Bây giờ ông ta đang ở ngoài cửa chưa có vào Hả Đây là một chuyện rất là thất lễ Đội trưởng hậu duệ Có thật như vậy không à, à, à, Không không Ở bên ngoài không có một vị đệ tử Phật nào cả Ông ta đang ở khu rừng bên ngoài cửa Không thể nào Đội trưởng thật là vô lễ Thế Tôn đã nói như vậy rồi Ngươi hãy ra ngoài coi thử đi Nhanh lên Dạ à, Đội trưởng à Có thật phải đi kiếm châu lợi bằng đặc về hay không Nói chơi thôi Nhìn thấy hắn thì đuổi hắn đi Sau đó báo cáo với quốc dương Là ở trong rừng không thấy ai hết Có biết không Ờ à, ờ à. Hả? À, đây là cái gì? Là ngươi à? Tôi là tôi là tôi là Đạt Đạt Tôi cũng là tôi là tôi là tôi là Hả? Tôi cũng là tôi là tôi là Tôi cũng là tôi là tôi là Đạt Đạt Tôi cũng là tôi cũng là Tôi cũng là tôi là tôi là Đạt trong rừng có rất nhiều đệ tử nhưng mà tất cả đều giống nhau <laughs> Tất cả đều giống nhau à, thật vậy sao à, Không biết là thần thánh phương nào nữa Mọi người hình như đang rất bối rối Hình như là như vậy Để ta nói cho các người một cách Dạ Hãy hỏi tên của bọn họ Trong đó người nào trả lời trước nhất Thì chính là ông ta Ờ, tên của ông là... Tên tôi là Châu Lợi Bàn Đặc Ờ, thật, thật là Châu Lợi Bàn Đặc, đúng không hả? Ờ, chính là ông rồi, ờ, khi nãy thất lễ, bây giờ tôi xin dẫn đường Hả? Hả? Hả? Hả? Ờ, ờ, ờ, thật là xin lỗi ngang à, Bây giờ xin mời ngài ừ, Được Về sau trên dưới trong cả nước Không còn ai dám trêu ghẹo cho lời bằng đặt nữa Sau đó Anh em bằng đặt tiếp tục tu hành Tên tuổi của hai anh em họ Thậm chí lưu truyền đến đời sau Tới bây giờ khoảng gần 2.500 năm trước Trong một khu rừng lân cận của Dương Xá Thành Ở trong thủ đô Ma Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ Đã có một người lữ hành Cuối cùng ông đã tới Cuối cùng đã để con tìm được Ngài chính là một vị sư phụ mà con đã tìm kiếm nhiều năm Ta cũng rất vui mừng Bây giờ ta đã tìm được chân đạo Ta sẽ nói cho ông biết Đại ca diếp Ờ, dạ Câu chuyện Phật điển Đại ca diếp Kinh điển bắt đầu Ngồi đợi người lữ hành đó chính là Thế Tôn Người lữ hành trong bao nhiêu năm nay vẫn một mực đi tìm minh sư Đó là Đại Ca Diếp Nếu như ta không biết mà lại nói là biết Không ngộ đạo mà lại tự xưng là ngộ đạo Như vậy thân thể của ta sẽ phân thành bảy mảnh ngay lập tức Dạ Sau đó Thế Tôn cứ thao thao thuyết pháp Đại ca Diếp một câu cũng không bỏ sót Chú tâm để lắng nghe Người này tên là Đại ca Diếp bắt đầu hôm nay chính là đồng môn của các ông Ê, cái người này á, người đàn ông này dơ giấy quá à. Hoàng Nghìn đã tới Trúc Lâm tỉnh xá Nếu như có bất cứ nghi vấn gì Xin cứ nói với tôi đây Nè, hình như là hắn không có biết trả lời kìa Hoàng Nghìn Nhưng tu hành ở đây Thực sự là rất nghiêm dạ. khắc <laughs> lôi cái tên tiểu tử này về thế tôn thật là biết tự tìm phiền phức đó <laughs> làm môn hạ của thế tôn có rất nhiều quy tắc một trong những quy tắc đó là ở trong rừng xa rời hẳn thế gian phải dựa vào mỗi ngày đi khất thực để duy trì cuộc sống đối tượng khất thực không thể phân giàu nghèo mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm chỉ có thể mặc những bộ đồ được giá díu. Tất cả những thứ khác đều không được đem theo, và còn rất nhiều những quy luật nghiêm khắc. Đại ca Diếp rất là tuân thủ quy luật, không ngại cực khổ để chuyên cần tu hành. Nhưng mà, trong đám đệ tử cũng có người thù ghét ca diếp, đã không ngừng nói xấu phía sau lưng của ông ta. Ê ưu ban na đề Hắn không có nhúc nhích đó Hả Ta coi thử xem Thật là khinh người mà Ba ngày rồi hắn đâu có nhúc nhích đâu Tám phần là cái gì cũng không nghĩ ra Đang giả vờ ngủ gục đó thôi <laughs> Nhất định là như vậy rồi Từ sáng tới tối giả vờ tu hành Loại đàn ông đó hiểu được lời Thế Tôn nói mới là kỳ lạ đó hắn tốt nhất hãy sớm nản lòng mà rời khỏi chỗ này đi Hả? Hả? Hả? Vô tình nghe được những lời của các đệ tử Thế Tôn trong lòng suy nghĩ Có ngày phải để cho mọi người nhìn thấy ưu điểm của Đại ca Diếp mới được Cho nên có một ngày Thế Tôn triệu tập các đệ tử trong khi thuyết pháp. Sao mà thúi quá vậy? Giống như trong thùng rác mới bỏ ra vậy. Thế Tôn nhìn thấy Đại ca Diếp đã tới, lập tức nói tới phần khó nhất ở trong thuyết pháp. Nhưng mà các đệ tử hoàn toàn không hiểu. vạn khác do tâm tạo ra mọi thứ tùy duyên sinh mọi việc tùy duyên diệt thôi được các người có hiểu hết hay không ông có hiểu không con không hiểu còn ông ờ, con cũng vậy xin thứ lỗi phải rồi các ông đều không hiểu hả hả, ừ. đại ca giết thì ra ông đang ở đây chỗ ngồi của ông là ở đây qua đây ngồi đi hả chuyện này là sao vậy khi nãy lời ta nói đối với mọi người mà nói hình như là quá khó đại ca giết hãy qua bên này ông hãy thế ta dùng một thuyết pháp đơn giản hơn để mà nói lại một lần hả hả đây đây đây là gì vậy hả đệ tử đại ca diếp đa tạ quý của sư phụ nhưng mà con không có tư cách ngồi bên cạnh của ngài và cũng không có tư cách để mà thế sư phụ thuyết pháp cho dù thế nào con cũng không thể chấp nhận con chỉ cần ở dưới môn hạ của sư phụ một người yên tĩnh để hưởng thụ pháp lạc là được rồi Khoan đã, Đại ca Diếp Thật khó được sư phụ Không hề gì Hãy để tùy ý Đại ca Diếp đi Trong ngày thứ tăng Khi Đại ca Diếp gặp được ta Thì đã được cái tâm của Phật đạo rồi và thêm vào cái sự tu hành tiếp theo rời khỏi dục vọng tri túc không làm những chuyện vô nghĩa những giáo nghĩa thực tiễn căn bản nhất sau này hành vi của các ông cũng nên học hỏi theo đại ca diếp cho nên tao mới nói là đại ca diếp không phải là người bình thường đâu trời ơi nói lao, ngươi chính là tên phỉ bán đó người phỉ bán mới chính là ngươi nói cái gì hả nói người cái gì nói người khác nữa hả Trời ơi tức chết được Ta không thừa nhận Cái tên đàn ông đó từ chối thuyết pháp Là bởi vì hắn thiếu tự tin mà thôi à, à, Nhưng đánh Thế Tôn mà Ông Đó ta... là bởi Thế Tôn thiên vị Không vui chút nào hết Ngoài trừ ưu ba nan đề có cố chấp Không có người nào lại đi nói xấu đại ca diếp nữa Kể từ hôm đó Mọi người đều tôn kính xưng hô Đại ca Diếp là một người đàn ông trầm mặc Nhưng mà một đại ca Diếp trầm mặc để hưởng thụ cái thú của đạo Cũng có một tâm sự ở trong lòng Đó chính là người vợ đang ở nhà Chờ đợi đại ca Diếp trở về nghênh đón Bạc Đạt Đại ca Diếp tên là Tỳ Bác La Xá Na từng là một người giàu có ở xứ Ma Kiệt Đà. Khi còn trẻ, ông đã thù ghét những lạc thú của thế gian. Ông ta kỳ vọng được xuất gia để sống những ngày tháng thanh thản. Nhưng mà cũng không cưỡng lại được yêu cầu của cha mẹ và phải đã kết hôn với một cô gái nhà giàu tên Bạc Đà. Kết quả trong đêm tân hôn mới phát hiện ra Bạc Đà cũng giống như mình vậy Cũng muốn được xuất gia cầu đạo Cả hai người đều rất vui mừng Sau đó khi song thân qua đời Có một ngày sau khi hai người tiếp nhận gia nghiệp Bạc Đà ra lệnh cho người làm Hãy đem những hộp dầu mè để ép ra dầu Đem phơi dưới nắng mặt trời Ôi trời ơi thiệt là nhiều sâu Muốn giết hết những sinh vật nhỏ bé này thì thật đáng ghét Đành chịu thôi, đây là lệnh của phu nhân mà Ngừng tay Ngừng tay Đừng có ép dầu nữa Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi Phía bên kia Chồng của Bạc Đà Đang trong chừng những người cày ruộng Chết nhiều côn trùng như vậy à Ơi sao rồi Mau kéo cày đi Đừng có lười biếng nữa mà Ngừng tay Hãy ngừng công việc hết đi Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi rồi Chỉ vì độc ruộng Mọi người đau khổ Súc vật bị thương Sâu bọ bị chết Thật không ngờ Chỉ vì cuộc sống xa xỉ của chúng ta lại hại khổ tới nhiều sinh vật như vậy Một hành động tàn nhẫn như vậy Thật là bí ai Em cũng nhận thấy như vậy Ăn chỉ cần một chén cơm là đủ Ngủ chỉ cần có chỗ nằm là được rồi Mặt chỉ cần che thân thể là được rồi Còn các thứ khác thì ta không cần Ta có thể bỏ hết gia sản Xuất gia cầu đạo Ý của em cũng như vậy Và sau đó Đại ca giúp đã đem tài sản chia cho các người ở Đem ruộng giường chia cho mọi người Quyết định tự mình ra ngoài du ngoạn trước Pavna Nếu gặp được Minh Sư Ta nhất định đón nàng đến đó ngay Anh nhớ đó Ta xin thề Theo lời truyền, ngày hôm đó đúng ngày Thế Tôn đang ở dưới cây Bồ Đề ngộ đạo Sau đó hai năm, đại ca Diếp Dì đeo đuổi Minh Sư đã đi thăm hỏi rất nhiều nước. Cuối cùng, đã gặp được sư phụ của đời mình là Thế Tôn. Bạc Đà, ta rất muốn đón nàng đến đây. Nhưng mà trong tình xá Trúc Lâm không có phụ nữ xuất gia. Xin nàng hãy chịu đựng một thời gian nữa. Cuối cùng, ngày mà đại ca Diếp mong đợi đã đến. Ở nơi mà Thế Tôn sinh hoạt, từ tỉnh tá Trúc Lâm, cách tỉnh tá Kỳ Diên của nước Câu Bồ La không xa. Thế Tôn đã bắt đầu thu nhận các đệ tử. Đại ca Diếp hết sức vui mừng, đã đón Bạc Đà đến tỉnh xá Kỳ Diên. Từ đó, Bạc Đà trở thành đệ tử của Thế Tôn, chuyên tâm tu đạo, được Thế Tôn khen ngợi xưng là thất túc mệnh giả. Không ai thắng được Bạc Đà Tỳ Khưu Ni. Hơn nữa, số đệ tử của Thế Tôn càng ngày càng đông. Những tỳ khưu được phân chia tới chỗ này dần dần cũng quản lý không xuể. Và cả thôn alati này cũng bắt đầu sống cuộc sống phóng dật. Không được Mọi người đều quên đi quyết tâm lúc bắt đầu tu hành Để coi đi Cái này là bảo bát của U Đà La nhà họ Dương truyền lại đó Còn cái này là bát nước U Gia chúng ta Người giàu có được coi là vật quý báu Ờ, ờ vậy thì để thua rồi cái bác nữ tinh nhất của chúng ta đem ra so với cái bác của Uba Nang đề thì giống như là rác rưởi vậy <laughs> Căn nhà và cái bác bảo đó lấy từ đâu mà ra vậy Nói không chừng Là do cưỡng bức dân làm bố thí mà được thôi Nếu thật sự là như vậy Vậy thì ông mất rồi Hôm nay ta sẽ dùng cái bát này mà đi thọ bát Hai đệ đi theo ta Ta sẽ dẫn hai đệ đến những nhà giàu có đồ ăn ngon Vậy thì tốt quá rồi à. <laughs> Hả? À. Ờ, à, um. Ê, nè vẫn đi theo kìa hả à, coi ra thỉnh thoảng hắn cũng muốn ăn đồ ngon chứ bộ <laughs> chính là nhà này nè hả chưa thấy là đúng là cái đồ vô lễ đi tới chỗ kia vậy ê đi nhanh lên hả Sao lại như vậy kìa Ôi Thiệt là kỳ lạ Hả? Hả? Hả? Thiệt là không hiểu nổi à Để biết rồi Huynh vì chuyện xây tịnh xá mà ép người ta đóng góp tiền bạc Cho nên mọi người nhìn thấy Huynh đều tránh đi cả Có đúng vậy không? Thì ra là như vậy á Vậy lần này là thì nguy rồi Quả nhiên là như vậy Nhưng mà trách cứ họ không phải là việc làm của ta Đại ca giết kìa à, à. Hình như hắn có mục tiêu nào đó này bên này qua đây qua đây ừ. Hả? Trừ phi hắn muốn khất thực với bà lão đó Ờ, tôi đã bị bệnh Ai ai cũng không muốn gần tôi Tôi sắp chết rồi Tôi không có biết ông là ai Ông là ai vậy Ông kiếm tôi có chuyện gì à... Tôi là người đang tu hành dưới cửa của Thế Tôn rất trân quý Tôi lại để xin bà cho tôi khất thực à, Muốn muốn khất thực à. Đúng vậy Tôi mong rằng bà có thể giảm bớt thức ăn của mình Bỏ ra chút lòng từ bi cho tôi khất thực một chút Ông nói lời gì vậy Xưa nay tôi chưa hề khất thực cho bất cứ ai đâu Còn nữa Dù muốn tôi cũng không có món gì Tôi không có kho Tôi không có gì hết Ôi trời ơi, ông xem ra cũng có cái tướng rất là tu hành Nếu như có thức ăn, tôi thật sự cũng không muốn cho người khất thật Nhưng mà phải làm sao đây? Ôi trời ơi, trước mắt tôi có được ờ, chỉ là những đồ người ta không có muốn Một chén cháo đã bị chua và bị hôi. trời ơi thì là mắc cỡ Tấm lòng của bà, quan trọng nhất chính là tấm lòng này Bà đây đã có tấm lòng rộng lượng Không những có lòng giúp đỡ người khác Loài người này không phải là người nghèo Có tấm lòng biết hổ thẹn Những người dám phản tỉnh bản thân Thì đã là một người cầu đạo Như bà bây giờ Đã có được tấm lòng như vậy Thì là một người biết tôn quý tính Phật rồi ờ, ờ, ờ, Bất luận thế nào cũng hy vọng bà có thể bố thí cho một chút cháu. Được rồi Hả? Hả? Hả? Ừ. Ừ. Ừ. thật là cảm tạ Bữa ăn của hôm nay tới đây là chấm dứt Nếu tôi có sức mạnh có thể sống tới ngày mai Đều là nhờ ơn huệ bố thí của bà Cảm ơn bà à, à, à. Vậy Đại ca Diếp đã làm một việc như vậy sao Thật không hổ là Đại ca Diếp Không nói nhiều nhưng dùng hành động để thuyết đạo Đã giải thoát tấm lòng phiền não đau khổ của người khác Và cũng dùng hành động như vậy để giáo huấn các người Anna Dạ Hãy nói với mọi người Bắt đầu từ hôm nay Không thể gì xây dựng một tình xá xa qua Lại sinh xỏ quá nhiều lúc thất thực Có biết không Dạ còn nữa, kể từ hôm nay, không thể giống như U Ba Năng Đề, một người lại có nhiều bát như vậy. Hả? Ờ, những món đồ dư thừa đều liền bỏ. Liền bỏ bây giờ hả? Đúng vậy. <laughs> không được cười Thế Tôn một mực coi Đại Ca Diếp là một người bạn tốt Không phải chỉ là một đệ tử những chuyện thâm sâu ở trong nội tâm của Thế Tôn mà những đệ tử khác không biết. Chỉ có Đại Ca Diếp là hiểu rõ. Sự tin tưởng sâu đậm và tình bằng hữu giữa hai người 40 năm nay chưa bao giờ thay đổi. Vào năm Thế Tôn được 80 tuổi, đã đem hết những giáo nghĩa truyền lại cho A Nan và Đại Ca Diếp. A Nan nghe qua hết những thuyết pháp của Thế Tôn lại ghi chép xuống. Còn Đại Ca Diếp cũng giống như là một Thế Tôn thứ hai, đích thân truyền bá giáo nghĩa. Phật giáo có thể truyền được tới đời sau, phần lớn là nhờ công lao của hai người. Đây cũng chính là dụng tâm của Thế Tôn năm xưa không lâu, Thế Tôn đã ở giữa hai cây sa la trong rừng Kautilala, đã nằm xuống và chút hơi thở. Vừa lúc đại ca giúp trên đường lữ hành, nghe được tin này đã lập tức dẫn rất nhiều đệ tử, vội vàng tới Thi Kautilala. Ê, mệt chết đi thôi à. Để cho ta nghỉ ngơi chút có được không? À, à, à. Hành giả Xin hỏi ông đã từ đâu tới Câu thi là là Như vậy xin cho tôi hỏi Ông có nghe được tin tức liên quan tới sư phụ của tôi là Thế Tôn hay không Bảy ngày trước Ngài đã bỏ đi rồi Hả Hả Hôm nay phải cử hành tang lễ Đó qua này tôi cũng đã hái về từ đó xin cáo từ à. À. Hey. Hey. Hmm. Các người cần gì phải đau lòng như vậy chứ Từ nay về sau Ông ta cũng không còn ra lệnh cái này cái kia nữa Vậy thì à, à, sau này chúng ta sẽ tự do rồi Thật là thoải mái vô cùng Nè, ta nói vậy có đúng hay không hả? Hả? Hả? Xin lỗi xin lỗi ngàn Khi nãy tôi đã nói sai rồi Tha cho tôi đi đại ca giết à Đại ca giết tha tôi đi Hả? Hả? À, à, tha tôi đi đại ca diếp à đại ca diếp đại ca diếp tha cho tôi đi mà đại ca diếp tha cho tôi đi tôi lỡ lời mà Ở phía cầu thi là là nhóm người của A Nan muốn nổi lửa để thiêu quan tài. Nhưng mà dù có đốt thế nào cũng đốt không cháy. Đại ca Diếp đến rồi Cô sẽ không đơn độc để mà hưởng thụ cái đạo lý này nữa Cô sẽ giống như là mặt trời từ đốt nóng bản thân Sẽ diệu truyền bá Phật Pháp Tới đời sau mà cố gắng Xin Ngài yên tâm mà đi đi Con nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình Sư phụ ơi Ha ha ha ha ha đã cháy rồi kìa đã cháy rồi đã cháy rồi hả thấy sự thay đổi trên đời không có gì là không thay đổi dạng vật từ sanh đến tử từ tử đến sanh trong sự yên tĩnh này Ta đã tìm được một sinh vật bất biến Các đệ tử của ta Sau này hãy dựa vào chính bản thân Hãy dựa vào Phật Pháp Chín mươi ngày sau đó, Đại Ca Diếp đã ở trong hàng thất diệt, đã tụ tập được 500 đệ tử của Thế Tôn Trong số này, có thể nhìn được hình ảnh của Bạc Đà, cũng chính là Minh Kiến Ni của hôm nay. U ba Năng Đề Hả? Ông cũng vào trong đi Ờ, à, tôi, tôi hả? À, tôi, tôi, tôi, tôi cũng được sao? Nếu như không có ông và Thế Tôn Ta không có ngày hôm nay có thể cũng giống như ngày xưa Chỉ là một người chỉ biết một mình hưởng thụ sự trầm mặc của kẻ tu hành Bây giờ ta mới có thể triệu tập mọi người lại để mà phiên tập kinh điển Upanandea Công lao của ông thật là lớn Hả? À, à, à, à, à, à. <laughs> Thật xin lỗi, thật xin lỗi Ngang Cảm ơn ông Ngang, cảm ơn nhiều Và như vậy, Đại ca Diếp đã được sự giúp đỡ của nhóm người A Nan Vì đã truyền pháp cho tới đời sau Bắt đầu triển khai một đại hội phiên tập kinh điển Đó cũng gọi là kinh điển tập kết Đại ca Diếp và Ưu Ba Năng Đề cũng có thể nói là một cái duyên phận Câu chuyện Phật điển Sự phẫn nộ của vua Lưu Ly Ngày cuối cùng của tộc Thích Ca Cách đây khoảng 2.500 năm Thủ đô Câu Bồ La, quận Dinh ở phía bắc Ấn Độ tại thành Xá Vệ Nơi đây là trong hoàng cung Xin hãy cho con đi Không được Mẫu hậu, con gian xin mẫu hậu Xin hãy cho con đi mà Con không được đi Tại sao vậy Tại sao mẫu hậu lại không cho con đi thăm quê của mẫu hậu chứ Xin hãy nói cho con biết đi Hai người đang tranh cãi Đó là Hoàng Phi và Hoàng tử của nước này Hoàng tử Lưu Ly bị Hoàng Phi kịch liệt phản đối Đã sang xin quốc dương Ba Tư Nặc Phụ Dương Ông ngoại con Có thực sự là trưởng lão của tộc Thích Ca không Cần gì phải hỏi nữa Ngoại con là ma tần la bản Có huyết thống cao quý Và thế tôn quý nhất trong tập Thích Ca Người chính là cha của mẫu hậu con Thưa phụ dương Nhưng mà con chưa hề gặp mặt ông ngoại con lần nào hết Còn ông ngoại thì cũng không có viết thư hay là tặng quà cho con Con nói cũng phải lắm Con cảm thấy cô đơn quá Con rất muốn đến thăm ông ngoại một lần Để được hưởng thụ niềm vui sum họp Và cũng muốn tận mắt được nhìn thấy quê hương nơi mẫu hậu đã lớn lên phụ dương à phụ dương con xin phụ dương hãy cho con đi đến thành ca tỳ la dễ đi được thôi quốc dương có chuyện gì nàng lo lắng chuyện gì sao dạ không có gì thiếp chỉ lo lắng dọc đường gặp nguy hiểm mà thôi ừ chuyện này ta sẽ lo liệu tướng quân dạ khanh bảo vệ hoàng tử đến đó tuân lệnh Hãy để đại tướng quân của ta là Gia La tướng quân đích thân đi bảo vệ hoàng tử vậy Vì nói đến võ công thì không ai sánh bằng người cả Như vậy nàng có thể yên tâm rồi chứ Hoàng Phi à, Dạ, thiếp đã an tâm rồi <laughs> Cha sẽ chuẩn bị cho con rất nhiều quà để mang về quê Trưa ngày mai con có thể khởi hành rồi Dạ Trong khi hoàng tử Lưu Ly vui mừng thì một mình Hoàng Phi lo lắng không nguôi. Hoàng Phi viết thư liên lạc với thành ca tỳ la vệ. Nội dung bức thư viết như sau. Hoàng tử sẽ về quê. Xin đừng để hoàng tử biết được bí mật ngày trước. Cầu xin mọi người. Hôm sau, hoàng tử Lưu Ly rời khỏi hoàng cung, đi qua tỉnh xá Kỳ Diên, ở ngoại thành xá vệ. Hả? Thế Tôn? Đây là nơi Thế Tôn và các đệ tử trú ngụ. Lúc này Thế Tôn đang thuyết pháp cho các đệ tử. Còn phải ra ngoài sao? Dạ, con sẽ đến thành Ca Tỳ La Vệ để thăm ông ngoại và bà của con Con còn nhớ là Thế Tôn cũng là người xuất thân từ thành Ca Tỳ La Vệ Nghe nói người là hoàng tử của nước đó Đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi Đã lâu ta không gặp trưởng lão Ma Từ La Mạc Ờ, à, hả? Hãy hỏi thăm ông dùm ta Trên đường đi hãy cẩn thận Dạ, con xin cáo từ